anh chị quý nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh chứng khoán của Tuấn Tú TTF thì hôm nay mình à, cùng anh chị à, chúng ta sẽ làm một cái video về nhận định thị trường bởi vì à, hôm nay là một cái phiên mình thấy đánh giá nó khá là quan trọng so với phiên ngày hôm qua và ngày hôm kia đấy thì hôm nay thì toàn thị trường đạt giá trị khoảng 17.000 tỷ và với khối lượng khoảng là 724 nghìn à, 724 triệu cổ phiếu đã được giao dịch đúng không ạ và cái về về, về cái von và khối lượng á, thì nó không có khác biệt nhiều tuy nhiên khác cái khác biệt ở đây là gì khác biệt hôm nay là ở đây chính là một số các cổ phiếu mà được kéo ngày hôm nay và cái cây nến ngày hôm nay thì à, và lát nữa chúng ta sẽ cùng review coi thị trường chung ngày mai nó như thế nào và điều thứ nữa là sẽ nhóm ngành hiện tại ở ờ, những, những phiên gần đây nó sẽ là những cái nhóm nào sẽ được um, kéo ở những phiên gần đây đầu tiên á, về thị trường thì hôm nay các bạn các bạn đều thấy là thị trường hôm nay hầu như là đi lình xình nó khác với mọi phiên như phiên hôm qua và phiên hôm kia á, thì đúng 2 giờ à, như phiên nga phiên ngày à, mùng 1 mùng 1 tháng 8 á, thì là thị trường nó kéo từ đầu phiên cuối phiên nhưng qua qua phiên ngày mùng 2 mùng 3 tháng 8 thì đúng 2 giờ thị trường mới kéo mà kéo chủ yếu là kéo trụ và hôm nay cũng vậy hôm nay thị trường nó cũng kéo trụ nhưng nó kéo nó kéo trụ ở cổ phiếu trụ ở một cái góc độ khác và một cái khía cạnh khác nó khác cái phiên hôm qua và hôm qua và hôm kia thì chính là chính cái sự khác biệt đó thì uh, chúng mới có video ngày hôm nay đúng không ạ thì uh, hôm nay các bạn thấy là nước ngoài uh, quay ròng mua nhẹ ở uh, 500 58,8 ờ, tỷ trong khi đó ngày hôm qua thì nước ngoài mua ròng đến tận là 5 500 à, 652 à, à, tỷ 653 tỷ bạn đúng không ạ hôm kia ngày 1 tháng 8 cũng mua ròng rất là nhiều khoảng hơn 660 tỷ thì hôm nay các bạn thấy là nước ngoài mua ròng nhẹ tập trung vào Vinhome này Hòa Phát Vietcombank CTG và STB SSI đấy còn ngược lại ở chiều ngược lại á, từ doanh từ doanh thì ờ, cũng ờ, sàn Jose thì cũng mua dòng 284,36 tỷ đấy và nước ngoài thì bán bán dòng sàn ờ, HNX tập trung vào SHS, SHS mất 15 tỷ rồi đúng không ạ từ doanh ờ, thì bán ròng nhẹ IDC là 1,92 tỷ 1,92 tỷ thì từ doanh hôm nay bán ròng 2 tỷ thì các bác các bác là biết cái câu chuyện sắp tới là nó sẽ như thế nào và mình tin chắc rằng những anh chị nào ở trong room khách hàng của mình và room cộng đồng thì đã biết về câu chuyện về IDC này rồi rồi đấy là view sơ qua về thị trường về thị trường ngày hôm nay đúng không ạ chúng ta đi vào đi thẳng vào cái vấn đề trực tiếp à, cái một cái cái cái cây thứ hai chứ, chính là hôm nay hôm nay thì các chị thấy là thị trường nó tạo một cái cây nến doji cái cây nến này gọi là được có, có thể gọi là cái nến xoay chiều xoay chiều dạng đúng không ạ và cái von thị trường ngày hôm nay á, nó chỉ nhịn hơn ngày hôm qua một xíu nhịn hơn khoảng 2 điểm thôi nhịn hơn cái mốc mà nó chuẩn bị lắp gáp này, này. đấy nó lắp gáp này cái đoạn tập cái gáp này á, là một cái mốc kháng cự nó rất là lớn cái gap 35 điểm này là một kháng cự rất là lớn đúng không ạ từ uh, 1251 đến 1286 và mình mình mình thì mình vi hy vọng là thị trường nó sẽ về à, nó sẽ lấp gáp nó về à, lấp gáp đúng không ạ nó về khoảng 1300 tuy nhiên ở trong video ngày hôm qua lúc mà live livestream trên cái tiktok mình có mình có view trước các bạn rồi đúng không ạ mình nói rằng là thị trường á tất nhiên mình hy vọng là nó sẽ đi về vùng 1300 mà mình nghĩ chắc chắn nó sẽ về vùng vùng 1300 đấy tuy nhiên nó không phải phi một mạch theo hình chữ V này nó không phi một mạch mà trước khi đi lên được vùng 1300 á thì đây nó không đi thăng một mạch như thế này đúng không nó sẽ đi lên đây sau đó chỉnh xuống nó chỉnh xuống đây bắt đầu nó mới đầu có động lực để đi lên tiếp đúng không ạ nó cần được một cái lượng tiền hiện tại thị trường hiện tại á nó cần một cái lượng tiền lớn khác như có nhà đầu tư cá nhân hoặc là nhà đầu tư tổ chức khác gom dòng tiền về để đẩy thị trường lên đúng không ạ thì có mấy động lực thì đường mới đi lên được đúng không ạ thì ở thị trường ở thời điểm hiện tại á, là thị trường nó nó đã bắn pháo bắn pháo pháo hiệu rồi và nó cần thì ờ, nó cần thị trường hiện tại nó cần phải quay lại nó cái chuyến tàu này nó cần phải quay lại đón thêm một số vị khách mới một số vị khách và nhiều tiền nữa tham gia vào cuộc đua ờ, sắp tới đây thì thị trường mới đi lên bền vững được đấy thì à, đối với thị trường ngày mai khả năng khả năng là nó sẽ có một sự điều chỉnh giảm có một sự điều chỉnh giảm thứ nhất thứ hai nữa là hiện tại là đối với thị trường ngày mai nó là phiên cuối tuần đó cho nên là khả năng là thị trường sẽ bị bán nó cao hơn cao hơn tại vì uh, uh, giai đoạn hiện nay nha giai đoạn hiện nay á, thì uh, vẫn còn cái tâm lý là tránh giữ cổ phiếu qua tuần tại vì có rất là nhiều thông tin sợ là sợ người ta sợ là có những thông tin bất lợi nó được đưa ra đấy đó là tâm lý chung của các nhà đầu tư thôi còn riêng với quan điểm cá nhân của mình thì mình cho rằng là thị trường hiện tại là cái dự qua qua tuần để đó là quá là bình thường không có gì phải lo lắng cả đúng không ạ sau khi những phiên nó bùng nổ theo đà như thế này rồi rồi vậy thì uh, phiên ngày mai thị trường nó sẽ giảm bao nhiêu nó giảm bao nhiêu thì đầu phiên mới biết được tuy nhiên đối với phiên ngày mai mình mình mình cho rằng thì khả năng thị trường nó sẽ làm một cái phiên đi đến đây từ cây cây này nó giảm đến đây này giảm lấp gần đến này này giảm lấp gần đến này cùng nhiều nhất thì đến đây thôi đúng không ạ đến đây xong bắt đầu nó nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ đi lên đó là đối với thị trường ngày mai rồi vậy à, về cái câu thứ ba là gì vậy thì nhóm ngành ở ờ, thời, thời điểm hiện tại mà nó cái dòng thì nó đang hướng tới là gì đúng không ạ thì các bạn biết là cái phiên vào ngày mùng 1 tháng 8 này là hầu hết toàn thị trường hầu với tất cả các bạn đều xanh từ banh chứng thép ngân hàng chứng khoán bất động sản đều xanh hết kể cả mấy các cái mạ về sản à, về sản xuất à, về xuất khẩu như là uh, thủy sản rồi uh, thủy sản diệt may à, đều xanh cả đúng không ạ tuy nhiên thị trường uh, những phiên vừa rồi này phiên uh, ngày mùng 2 mùng 3 mùng 4 2 3 3 phiên vừa rồi đây tức là từ kể cả phiên chiều nay nữa là ba phiên đó thì nó có sự diễn biến nó khác biệt hoàn toàn thì thị trường nó tập trung vào một là nhóm ngân hàng hai là các cổ phiếu chủ động viên 30 đúng không ạ Vậy thì chúng ta sẽ cùng đi qua coi các cổ phiếu chủ động viên viên 30 đợt này có gì đáng để chúng ta quan tâm đây như thị trường ngày hôm à, ngày hôm trước là các bạn thấy là nó kéo SAB này uh, Vietcombank này dòng họ nhà Bích đúng không ạ ngày hôm qua thì kéo Hòa Phát kéo dòng à, thép rồi kéo thêm dòng bất động sản còn hôm nay là thị trường tập trung kéo vào uh, cổ phiếu Vietcombank Vietcombank và dòng ngân hàng là chính đúng không ạ đây Vietcombank hôm nay các bạn thấy là tăng đến 3,77% ờ, nhưng mà cái trọng số của Vietcombank nó rất là lớn các bạn thấy không Vietcombank kéo 1, 2, 3, 4 phiên liên tục rồi đúng không nó kéo 4 phiên liên tục kể từ ngày bùng phiên bùng nổ đó rồi chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ đi qua các cổ phiếu dòng uh, ờ, VN30 trước sau đó chúng ta sẽ đi phía qua cổ phiếu dòng ngân hàng và cuối cùng là chúng ta sẽ đi qua các cổ phiếu dòng chứng khoán ở ờ, dòng bất động sản để xem những cổ phiếu nào nó tiềm năng đúng không ạ thì à, đối với VN50 á thì nó chiếm rất là nhiều cổ phiếu trong số trong dòng ngân hàng này đây đối với ACB thì mình cho rằng cái điểm vào nó vẫn còn vùng này thì nếu bạn nào mua thì vẫn có thể mua được nha à, hiện để mình hiện tại mình thấy là mình nên gạt cái dòng ngân hàng ra bên đây lát mình sẽ đi qua tất cả trong dòng ngân hàng một lúc luôn đây BVH BVH thì uh, hiện tại thì cái điểm mua của nó nó mình nghĩ là nó đang có dòng tiền nó đạp xuống nó không cho lên thôi con này là mình nghĩ nó sẽ tích tích lũy tích lũy tiếp rồi mới đi lên được đây con này mình, mình cho rằng nó cần phải siết ron nữa hôm nay các bạn các bạn thấy một cái lực phiên có một cái lực bán rất là lớn này lực bán cái khối lực bán lớn này lực bán khoảng 1,85 triệu cổ phiếu rồi tiếp theo là FPT FPT thì nó cũng chung mô hình như cái ông à, con à, ngân hàng á đúng không ạ hôm nay FPT thì hiện khá sức mạnh khá là tốt đúng không ạ à, lực cái khối lượng mua hôm nay đâu đó khoảng 3 à, triệu cổ phiếu mua 3 triệu cổ phiếu đúng không ạ rồi GATS gas hiện tại thì không còn à, nắm trọng à, kéo như hôm qua nữa thì đối với gas mình nghĩ nó cần nó nó cần một à, vài phiên tái tích lũy nữa xong mới đi lên được các bạn theo dõi gas cho kỹ nha mình thấy gas ừ, có tiềm năng lắm ạ GVD GVD thì nó đang tái tích lũy ở vùng đáy nha một hai ba ba và hướng hiện tại hướng nó đang đi lên này hướng nó đang đi lên này thu cái này hướng nó đang đi lên đúng không ạ rồi Hòa Phát Hòa Phát thì phiên ngày hôm qua nó là mùa hôm qua và phiên này mùng 1 tháng 8 á, nó là một trong hai những mã cổ phiếu mà nó kéo kéo dự chỉ số của thị trường Hôm qua thì Hòa Phát khớp lệnh à, với 68 à, triệu cổ phiếu được giao dịch mình cho là 69 triệu cổ phiếu một bức thanh khoản nó kỷ lục kỷ lục của kỷ lục để đối với Hòa Phát hiện nay á, nếu mà để mà à, Hòa Phát hiện tại trên thị trường nó chỉ khoảng nó khoảng khoảng gần 6 tỷ cổ phiếu mà để kéo được Hòa Phát mà xanh đến mức đó nó phải tiền tiền tấn các bạn tiền hôm qua mình nhớ là đây dùng kéo Hòa Phát thường là dùng đến 1.300 tỷ để kéo á à, tiếp theo là Khang Điền Kháng điền hiện tại là nó, nó vẫn đang có xu hướng đi lên này xu hướng đi lên và trong hai ba phiên hiện tại mình thấy là sức mạnh nó đang có dấu hiệu ờ, hơi trứng lại một chút nhưng mà cũng rất là đáng chú ý đối với kháng điền này thì uh, hiện tại nếu mà dòng đối với dòng box sàn thì mình nghĩ dòng kháng điền nó là một cổ phiếu rất là mạnh nhưng mà điểm mua của nó hiện tại là không có Masan Masan thì mình thấy nó đang siết nền khá là tốt khá là ổn với Masan đúng không ạ thì điểm mua của Masan thì tại nó qua rồi. nếu mà mình nếu nhà mình mình chọn mình sẽ mua cái này mua cái này này đấy hiện tại đối với Masan thì nó đang tái tích lũy lại nó cần phải siết tròn thêm 3 phiên nữa qua tuần sau các bạn có thể ờ, canh giải ngân được MWG thì à, đối với dòng bán lẻ nhà gần đây mình thấy là dòng bán lẻ thì sức mạnh khá là tốt đấy, MWG hay là FRT chẳng hạn đấy MWG vùng này có thể mua được này vùng này có thể mua được đối với MWG à, Novaland Novaland thì nó bắt đầu nó bốc lên này này bắt đầu lên này đây hôm nay là một cái cây bật bật cây bật rất là lớn khoảng hai à, khoảng đến 3 phần trăm bật nhiều á chúng ta đi nhanh qua chút ha nếu này thì hơi lâu quá Pou Pou PLX chứ không đang không đáng không đáng kệ nói chú ý Pou à Pou hiện tại đang tái tích lũy vùng dưới á à cổ phiếu SAB này cổ phiếu này là một cổ phiếu nó cực kỳ đáng chú ý luôn á các bạn thấy không Ờ, nó hiện tại thì không mua được đâu nha bạn nào mua thì chết đấy đây này nó siết này nó siết vòn rất là tốt này vòn nhỏ nhỏ dần nhỏ dần nhỏ dần xong bung lên bung lên một cái cây một cái nến quá là đẹp một cái biểu đồ quá là đẹp luôn SSI SSI thì nó lên được uh, phiên này từ phiên này đúng không ạ phiên này thì nó siết bắt đầu lên mua từ từ hai cái này này Vinhome Vinhome thì mình thấy đoạn này có nó bật rồi đúng không ạ nhưng mà đối với bên này cũng có thể là nếu bạn nào mà mạo hiểm chút thì có thể cân nhắc giải ngân nó được đối với Vinhome đây mua này nó siết đẹp thật công nhìn Vinhome nó siết đẹp rồi uh, Vic thì không nói này Vic, Vic bỏ qua đi VGC VZ Z Vietjet thì đối như phiên hôm nay cũng có thể cân nhắc được này đúng không ạ z thì nếu bạn nào đánh T có thể mua được kiểu như việt việt z các bạn thấy nó kiểu nó đánh nó khá là dễ nhìn đấy đúng không nó siết này cái này xong cái này bắt đầu nó bật lên này một hai ba nhưng mà hàng về cũng nguy hiểm lắm siết này cái mua cái này, này cái này cái kéo là cái mua này một hai ba hàng về này hàng về nó bán ra bắt đầu đi liên tiếp này bởi vì Vietjet công nhận nó hơi khó đánh ấy. Vinamilk Vinamilk hiện tại là nó đang vô, quay đặt lại vùng tái tích lũy em mọi người đấy mọi người có thể cân nhắc nha nhưng mình còn đối với con này thì mình nghĩ là nó sẽ có lực cạn bán bên trên rất là nhiều á cạn bán bên trên rất là nhiều đó con này có khả năng sẽ úp mặt xuống à này các bạn nhìn này cái lực cạn này cứ lên vùng này nó đè đạp xuống cứ lên vùng này đạp xuống cứ lên vùng này đạp xuống đấy lực cạn bên ờ, bên trên nó nhiều á cái lượng mạng mình, ờ, nó đẻ nhiều á vì VRE đây VRE thì hiện tại mình cho rằng là không mua được con này bên cạnh bên trên nhiều quá à, rồi tiếp theo là cổ phiếu của dòng ngân hàng á, đây chúng ta đi qua dòng ngân hàng đây cho gần à, Vietcombank này Vietcombank thì nó bật được cả một mấy phiên rồi hết điểm mua rồi đối với Vietcombank thì hết điểm mua rồi bây giờ dùng nó dùng Vietcombank này nó kéo thị trường thôi tiền phong tiền phong thì có thể cân nhắc được nó tạo hơi gap nó lên hơi gap mà cũng khá là ổn đối với tiền phong anh kiên long thì thôi nam á nam á thì hiện tại là mình thấy con này nó bó cùng quá VPBank nha bạn VPBank mình thì con này khá là ok VPBank ok á được đúng không ạ nó đang hướng đi lên rồi hiện tại nó đang xuống đi lên đấy và nó ở cái vùng này cái vùng hỗ trợ của nó cũng có thể cân nhắc tham gia đối với VPBank được Techcom cũng có thể ờ, cân nhắc được đúng không ạ Techcom thì đợt này nó hơi yếu kiểu như VBank vậy đó nó nó đang à, tích lũy cái vùng nền của nó này cái vùng à, cái vùng này này Đấy, cái vùng tích lũy của nó LPP hiện tại là hết điểm mua rồi nha mọi người HDB HDB con này thì không có đẹp đúng không ạ nó thì đương nó vẫn đang đi lên nhưng mà con này thì cũng đẹp khó đoán lắm ACB ACB thì con này cũng khá là ổn đó. ổn MBB hả MBB thì nó đi nó qua để mua rồi đến vùng này nó khá cự nó khá là nhiều BIS BIDV BIDV nó bật lên rồi BIDV mà đất mình mua đoạn này này nó bật lên rồi SHB đối với SHB thì mình hiện tại là mình đang có khuyến nghị mua và hiện tại là đang nắm giữ nha mọi người đối với con SHB á mùa này này hôm nay có đại hàng về rồi thì like thì vẫn like nhưng mà nó lại ít like có khoảng hai phần trăm mà VIP VIP hiện tại nó đang có một chặn vùng trên này con này mình cho là nó đang tái tích lũy trở lại và nó sẽ bật lên á nó sẽ bật lên các bạn thấy là nó giảm thì giảm đâu nhiều đâu nó có chút xíu à CTG à STB STB hiện tại nó qua để mua rồi nó qua để mua thực sự luôn đấy rồi tiếp theo là dòng bất động sản đây bất động sản thì nó được một số một cổ phiếu mã thôi một số mã thôi hôm nay là CDE bật này CDE bật lên này L14 con này thì đang ở vùng dưới khả năng mình nghĩ là đối với L14 khả năng nó cũng sẽ bật ạ có bật lên một cây lên khoảng vùng 133 đây à đâu đối với L14 bật thì nó lên khoảng vùng 132 à, á lên tầm đó Nova hoặc tích lũy và thì lên rồi đúng không ạ mình chúng ta vừa nói ở, ở, ờ, ở vùng trước rồi nhà đà nẵng Vinhome Vinhome thì à, nó bật hai cây rồi IDC, IDC hiện tại mình thấy vùng này là bắt đầu nó có xuất hiện lực bán nha mọi người mọi người cẩn thận đối với IDC á Ditch Ditch thì à, hiện tại mình thấy là nó không còn mạnh như mấy hôm trước nữa đúng không ạ Ditch hiện tại nó hơi nó ấy Sunshine Home này Sunshine Home con này nó hàng con này thuộc là cổ phiếu dạng hàng bó cung nó đi thẳng về đấy hàng bó cung bó cung nặng luôn á phát đạt thì cũng vậy phát đạt thì à, con này nó hàng bó cùng mà anh đạt anh cầm phần lớn 70 hơn 70 phần trăm cổ phiếu của phát đạt rồi đấy bây giờ anh đạt anh cho lên thì nó lên à kháng điện chúng ta mới nói cái này đúng không ạ AGG Anja Anja Anja thì con này nó đang à, gọi là tích nền đấy tích nền này khá là giả EDG EDG thì con này à, hiện tại nó không có điểm mua nữa Khải Hoàn Khải Hoàn thì à, hiện tại nó bắt được một khúc rồi này khó con này vừa khó 8 là 9.8 rồi đất xanh đất xanh thì mình thấy là nó bắt từ cái này rồi còn một hai ba viên rồi mua đợt này nó cũng hơi ớn ạ bạn nào mua thì cứ mua mình nhé mình bạn nào mua mới thì mình nên đợi cho nó vượt qua 26 thì hãng mua nha rồi à, lướt qua như vậy như vậy thôi cảm ơn các chị đã lắng nghe video ngày hôm nay của mình à, anh, anh chị nào có những đóng góp hay ý kiến nào thì à, hãy à, bình luận mình